Ờ, bốn ông ờ, hộ pháp đó, mình có từ bốn hộ pháp ở đó thì bốn ngày sẽ gia hộ người việt ở sang dê phải khá phải giàu phải có tiền làm ăn phải có khá giả cái khu đó không có được uh, đặt kiến lấy bóp này uh, trộm cướp bây giờ do để các bạn coi chừng đóng cửa xe lại nếu không bị đập kiến mà cái khu giàu có sang trọng chút xíu à có một ngàn square feet mà sư phụ mua gần 700 nghìn về lót gạch này nọ luôn gần một triệu mấy con chút bảy thôi à. á hồi đó bữa nào mà phải thấy đi một triệu mấy rồi đó để làm chi để đặt tượng cha mẹ để có chỗ mình ngồi đó để mình tránh cái khu đó để cho thịnh lên để giao duyên với những bác lớn tuổi những người không có lên núi được tại vì từ ở xe ra mà lên núi cũng 15 20 phút phải có biết lái xe thì thôi là đi bộ vừa đi ăn xong rồi lên trên lầu lại cái về có phải là một cái thắt kẹt uh, nguyên ngày không chúng ta nghĩ cái rước ai đi không à, mà mình gieo duyên cha mẹ như vậy đời này sang đời nọ ở cái này đó thu trả ốp rồi ở dưới lầu chú phụ còn hai cái unit nó xây được nhà hàng mình thu không bao giờ nghĩ làm tiền trên cộng đồng người việt chú phụ mua hai cái unit ở dưới cũng sáu trăm mấy bảy trăm nghìn tổng cộng gần 2 triệu tiền mặt để làm quán cơm từ thiện ở dưới cái thằng XOE đó là thằng cha tư lập á nghe mình á là làm từ thiện hình như ông sợ chính chính cơm hay chính chính phở của ông ế ông ra cái lực ông nói ông làm từ thiện đây người phụ cũng đang để chống anh thôi cái lúc đầu mình mua là mình tính cho mấy đệ tử mà làm cái từ thiện ai vô tôi cho ăn thoải mái nuôi quanh năm suốt tháng luôn tại vì sao tiền già tiền bệnh của mấy bác già ở khu việt nam đó, phụ nói thời nay cao nhất là 2 ngàn đi vì à, giá nhà cũng lên mấy con trả cũng cỡ 800 500 tiền nhà rồi đâu còn nhiêu mỗi lần mà bước ra tô phở dĩa cơm ly nước là có ba chục đô mà ngày nào mà cũng ba chục thì chịu sao nổi cái hộ mới nói ok muốn đi vô để có à, social để cho vui đi bộ trong khu Việt Nam ở ngoài đó mà có quán cơm từ thiện của à, Thiên Long Sơn nữa thì có à, cha trời mẹ đất trên lầu lại nữa không có tốt đồng nào lấy tiền gửi Việt Nam để tạo phước không phải là phước không à? à nhưng mà một số người Việt ích kỷ với con họ không cho mình làm từ thiện trong đó nên về tôi cũng không biết làm gì hai cái unit ở dưới ở dưới lầu mình có hai unit đó mấy con biết không một cái unit thôi nó nhỏ xíu thôi sáu bảy trăm feet con chỉ mở quán nước thôi một ngày con có thể bán ba mấy bốn chục nghìn đô á một tháng có thể bốn năm trăm nghìn á chỗ cái khu đó đó trong tương lai nếu mà sư phụ mà có đủ duyên mà có giờ nữa nghe mà làm manager của các tôi đó tôi phải làm gào không cho homeless vô homeless mẹ ngoài bên Walmart đi bên kia đi tao cho mày tiền mình đó rồi mình mới thu hút người Mỹ vô mình mới cho người Mỹ dùng cái khu đó giống như là stress relief của họ giống như Santa Row của khu Mỹ vậy đó thì người Mỹ vô ăn uống đủ thứ tiệm quán xá Việt Nam trong đó thì lúc đó cái khu đó mới lên được thuộc có chiếc lược rồi nhưng mà những cái người mà gọi là cái tâm ích kỷ đó họ có để cho cụ làm ừ. ok thằng à, thằng em mới hộ là cái quán cơm mới dưới thì là quán cơm anh à, tấn thiên hương á nó chỉ hạ giá thôi ăn miễn phí bảy đô vậy mà nó bị tẩy chay nó bị chửi con chỉ hạ giá thôi cũng bị chửi không chi con làm kiểu này nó còn chết cái, cái cái người Việt Nam trong đó mấy thằng chủ trong đó nó khó chịu lắm nó không phải là không phải như con nói đâu <laughs> thôi từ từ đi bữa nay con ngồi đây con làm chút con chạy mãi rồi giới thiệu chỗ mình chỗ nào có cha có mẹ chỗ đó sẽ thịnh lên hết là chuyện của mình không cờ bài ở đây tất cả mấy con ngày xưa giờ cờ bạc đó hôm nay mang họ thiên là chấm dứt muốn cờ bạc thì cứ việc cờ bạc nhưng mà cờ bạc chơi chơi mấy con chip uh, trong nhà gia đình thì ok đừng cờ bạc tiền thiệt tại tiền thiệt á tiền là gì các con biết không tiền là tiên là phật là mật ngọt gì gì, gì đó là máu à là ruột á móc tiền ra ngồi nóng máu rồi gia đình gây lộn nữa cho nên có đánh đánh chơi thôi cái hộ hết hiện giờ nè những đại gia những người à, ấy người ta cũng đánh đánh hồi đánh lên một đêm năm mười nghìn đô như chơi ừ. có nhiều lắm hiện giờ còn lâu lâu ví dụ như uh, đi gia đình đi Las Vegas hay là Reno hay Lake Tahoe chơi cho vui để mà hòa đồng với à, bạn bè ở xa tới mấy con trên đường tới mấy con xét ok một ngàn đô thôi nghe thì vô đặt cái gì đặt thua ăn thua vậy ngàn xong đừng có nóng máu mà móc thẻ ra là mệt á thì mấy con có quyền đó để cho mình có cái sự hòa đồng và mình biết là mình sống thế gian mình thích ứng thế gian chứ không phải mình quê mùa dốt nát hiểu không tự vì ví dụ một người à, anh em bạn gì ruột hay chú bác ruột ở xa tới họ có cái tánh đó mà con không có tánh đó con sẽ làm cho họ tình cảm gia đình nó bị sức mẻ đó mình không muốn cái đó quan trọng họ thiên là phải thích ứng để cho cái người kia được vui rồi từ từ họ thấy phong cách mình á họ mới hỏi à ê hả đéo gì vậy <laughs> à, rồi từ lúc đó họ chịu nghe con nói con bắt đầu con mới nóng à, sư phụ đi dạy vậy vậy cha mẹ tôi dạy vậy cha mẹ là ai ông trời á ông trời ông trời là ai ông trời chính là cha của mày luôn á lúc đó họ mới việc lên đúng không chứ còn lúc đầu mà họ vừa bay qua thăm con mà con nói mấy cái này là xong hư bột hư đường hey, tao muốn đi lá tôi ngáp mày chở tao đi coi tao chỉ mong có gì con cái việc chở thoải mái chứ còn vừa qua ơi tao có giới lực tao không có vô sòng bài được xong mấy phật tử bảo đảm ba nói vậy đó không tin không à thí dụ qua cái ô mày làm buổi BBQ tao mời mấy bạn tao ở vùng này tới cho nó mở BBQ trừ khi đừng có mua con oyster ok uh, thịt uh, bò Korean hay là con mực thì nó đã chết rồi đúng không à, vậy thôi đơn giản vậy đó cho mày barbecue à, mày cho nó uống bia thôi đừng mua mấy cái rượu 45 à, độ làm chi nó uống nó nóng lên hồi nó, nó loạn trí vui thôi nghĩa là con thích ức nhưng mà mình control đừng có để cho mất cái quà không khí trong nhà cái phụ nói mấy này lên mạng bảo đảm người chửi cái phụ nói à, à, ăn chay niệm phật thì đúng mình ăn chay niệm phật nhưng mà ngoài đời có bao nhiêu người ăn chay niệm phật con muốn độ hết chúng sanh chín tỷ người trên thế gian này con phải làm như thế nào độ con cọp á sư phụ cũng độ hai thằng con cọp á con cọp nó có đói bụng không người ta đói bụng nó ăn gì ăn tỏ hả nó không phải đi kiếm con nai nó cắn cổ ăn đúng không mà lựa con nai nào á nó muốn về nó muốn nó muốn tiến quá thế cọp ăn ta đi rồi ta tiến quá lên chút thì nó nó cứ qua nó lại an qua an lợi cho nên thời nay phật tử với thầy đi chung vô sở thú là cũng là giống vậy an qua an lợi hồi xưa ông dụ tôi gậy quỷ cho ông hôm nay á ông phải làm mồi lại vô ông làm à, heo rừng cho tôi cắn lại thế là qua cứ về cứ qua nhân quả đạo thiên tu tự tâm tu từ ý nghĩ tu từ hành động quan trọng nhất là phải hòa đồng với môi trường với mọi người khi ra đời nghề ra nghề ngỗng ra ngỗng lúc nào tu thì tu lúc nào đời là đời lúc nào đi là đi lúc nào chạy là chạy chứ không có vừa đi vừa chạy cờ lết nhớ không đó là vậy cũng không có cần tỏ vẻ nữa ví dụ mình gặp một người ông giáo hỏi à, con có đạo không mình nói tôi có đạo tâm thì họ sẽ nghĩ như sao à, đạo tâm là họ tưởng là mình giảng với họ là cái tâm đó là thiên tâm đó con đúng không mình đừng nói chữ thiên vô mình nói tôi có đạo tâm và gặp người đạo phật đạo ông giáo bất cứ đạo nào hay là một người bạn bè hỏi mình Ê, mà không có đạo gì chứ tôi có đạo tâm nhưng mà đừng nói chuyện thiên để từ từ mình đã nói đúng không chỗ thiên tâm vô là bắt đầu họ dị ứng liền á ừ. mình mới đi nhẹ nhàng từ từ từ từ chứ cười lát con dạ <laughs> à, tôi có đạo tâm ai cũng là đạo tâm hết ừ. mình chữ thiên mà ông trời là cha rồi đó họ dị ứng cha đâu có gió lạnh đâu gán chút đi nắng lên giờ con sợ ai lạnh ai ai lạnh nói cái vụ đó lạnh đó những vụ xong cái 12 giới lực này đi mình mới nói chuyện mênh mông vậy mới tới số 6 à số 7 không tà gian không ngoại tình bên công giáo họ có làm sai ngoại tình gì thì họ nghĩ cuối năm đi rửa tội ông cha kéo cái màn xuống cái ông cha ngồi trong nghe chân rùm cái à, con chiên đứng ngoài đấu nhìn thấy mặt cha có miếng khăn mà tại bà cha cũng sư phụ đạo ông giáo bởi về bà tin tỏ kể thù nghe cái bà nói là bữa đó lỡ đi thì đại khái nó đóng nói thật định ổng ổng ngồi trong cười <laughs> à, thôi cha thay mặt uh, chúa à, xá tội được không thế mà ba tháng làm lại tiếp đạo thiên không có vậy nghe con xưa nay mấy con không mang họ thiên thì thôi mang ngồi thiên thì mình biết sư phụ nó cảnh cáo lúc nào cũng có thiên long bát bộ cũng có à, sư chư vị bồ tát chư thánh chư thần xung quanh các con đầy á mình đừng có lúc nào họ thiên á mình đi chỗ không người là chỗ đó đông người nhất á mấy con tin hữu đi cái gì biết hết á đừng có tưởng là cái gì không có biết phải né chơi trường hợp <laughs> mình chia chia tay thì là khác nhé rồi mình đi à, đây đinh thử lửa để mình coi họ hay không thì mình à, ok mình không có được cheated không được làm cho người ta buồn xã hội thời nay á, cái à, cái nạn này là quá trời luôn ở Việt Nam mình nói cái này nó bao la lắm có cái uh, số 7 nó có chữ không tà dâm dâm có nghĩa là gì sáng ăn vô chiều dục ra đó là thân tứ đại mà con nghĩ bao nhiêu vị thầy bộ mấy ông mà mình nói chuyện này hơi tế nhị mấy ông để cho gọi là gì ta biết không có chuyện đó khi sáng vô gì dục ra có nghĩa là cứ để tự nhiên nhưng mà cái đầu đừng nghĩ cái chuyện mà ái lạc đó khi mình vô chùa mình tu mặc áo vàng cũng vậy nó là một cái tuần hoàn tự nhiên nhưng có những con người á, dùng cái đó để mà làm vui á, đó là bị tội nó phạm như tội tà dâm có nhiều người còn dùng vô những cái chất kích thích nữa thì cái không có nên cứ bình thường đó tại vì khi mình dính vô cái đó nhiều á nó ghiền á không giống như ăn ờ, đồ thì, thì lúc đó mình sẽ không còn giữ được bất cứ giới nào hết còn cái cơ thể nó tuần hoàn tự nhiên thì để nó tự nhiên nhưng mà lúc mà đó mình đừng có nghĩ tới chuyện lúc đó này căng nè không sợ nghèo không sợ già không sợ bệnh không sợ chết có ai trong này không không sợ nghèo không à, chị cỡ tuổi đó mà chị đâu còn làm nữa lãnh tiền chính phủ nhiêu là nhiêu thôi còn gì nghèo giàu nữa đúng không không cần cho tay nó trẻ kìa ai sợ nghèo người mà không sợ nghèo người đó sẽ giàu á à, cũng ngộ đó quan trọng nhất mình giữ tâm mình à, đời sống thanh đạm biết đủ mình đừng có nghĩ là ồ oh, tôi phải hôm nay tôi làm in cơm ba ngàn giữa neo ba ngàn part time tôi phải đòi ba chục cái mình nghĩ giờ à, hai bảy ngàn này tôi phải làm chuyện này tôi phải để dành làm uh, múa nhà này tôi phải gửi việt nam năm nghìn đừng có tính cái đó mình tính theo khả năng của mình á, có làm được hay không còn nếu mà mình tính mà không tới á, mình dễ đi sai đường đó khi uh, khi mà uh, có cái giới thứ 12 đọc kinh ngồi thiền cái ngồi thiền là cũng là quán chiếu nha mình quán 7 giờ quán 8 giờ quán 9 giờ mình quán mình quán mà cái đó thì nó cũng quán luôn những cái công chuyện làm ăn của mình luôn thì là những lúc đó mình ra những cái ý kiến rất là hay ồ ờ, hai thì tôi uh, hùng với đứa này bạn này bạn kia tôi không hùng hùng hạp á mười người á là ly dị hết mười gây lộn hết mười tại vì khi hai người bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn không có tiền thì thân nhau khi có tiền rồi thì cắn nhau có nghĩ hai con chó đó nó đói anh em hai con chó thường lên liếm nhau không à? mà khi nó đói con hãy cục xương hai con cắn nhau liền con người mình không có phải phân bì như vậy nhưng mà nó tế nhị hơn nó cũng gần giống vậy đó cho nên làm gì là phụ khuyên á hùng á là phải có cái điều lệ đầu tiên giao giao ước à, tao vô 8 tiếng mày cũng 8 tiếng à, tại vì một đứa nó sẽ làm biết nó nghĩ là đắt hàng rồi cái nó nghĩ nhỏ này tánh tốt á cái nó, nó từ từ lạm dụng thì lúc đó hai cái tấm khác nhau thì lúc đó sẽ là gây lộn ngày xưa khi sư phụ lập nghiệp năm 1993 sư phụ có rất là nhiều khách hàng sư phụ người ta thương người ta đưa đồ rồi có hai thằng partner nó cũng làm rất là giỏi nhưng mà sư phụ đưa đồ về thì hai thằng này nó ăn chơi nó không có chịu làm mỗi một ngày á nó chạy xe ven ờ, trong cái building nó đậu vô cái nó giỡn mấy nhỏ tàu vô học sinh ở dưới ờ, San Diego á nó làm ăn gì trong đó mình không biết nó cứ thấy chó chó làm ăn mà nó cứ vậy nó không có chịu chạy ra đồ một hàng một công chuyện chứ phụ lo gì giấy tờ với lo gì đưa đồ vô nó thì nó mới lo máy móc với lo này nọ cuối cùng á sư phụ làm có mình sư phụ không có nói gì hết tự khuyên á mà khuyên không được tới một ngày sư phụ kêu hai thằng lên nói ok cái hãng này thời đó trị giá tụi mày cho giá đi bao nhiêu cái hà nó ngồi nó ok rồi chị giá 300 nghìn vì mỗi thằng trăm nghìn phải không một tao là người muốn ly dị hàng bày á cái nó quản hồn nó sao vậy tao, tao thấy không xong tụi mày thấy tao hiền tụi mày à, vừa tao vừa lấy đồ về tao làm thứ bảy chủ nhật tụi mày tối ngày cứ ôm gái không à còn đi vô trong hãng ăn chơi nữa ô đó đâu nhầm gì mình đâu có trách họ nhưng mà cái tầm nhìn đó chỗ nào làm ăn là làm ăn tụi mày đi khách sạn đi không nó cứ đem chiếc xe ben nữa là vậy một chuyện có nổi tao anh hùng tao cho tụi mày là the first option tức là giống như súng cao bò vậy á chứ phụ bỏ súng vô bóp tao cho mà bắn tao trước á nó nghe nếu mà thời đó mà nó thôi sư phụ một trăm nghìn sư phụ chậm trăm nghìn thì hôm nay mình không có hẹn một tỷ gì đó mà cô cho hai hàng cái nó về nó suy nghĩ ba ngày cái nó à, đúng ngày hẹn nó vô ba thằng ngồi giờ sao ok rồi kiệt mày đưa tao trăm kiệt mày đưa tao trăm hai thằng nó vậy để nó ra thì lúc đó thì không có tiền đưa cái hủa đi chạy đôn chạy đảo khắp tứ phương lấy cái equila nhà ra cũng không đủ nhưng mà thôi phải thôi cuối cùng thư phụ mượn này mượn kia vàng dòng bán đồ này nọ ở đây nó có chỗ mà cầm mấy chiếc xe với cái pin clip á <laughs> cho mình uh, tiền lãi hai chục trắng luôn á nó có dẫn thằng bà qua qua cầm, luôn mấy chiếc xe rồi tôi hồi hai thằng ra rồi lúc đó một mình thư phụ mới cầm cái tay lái và đổi tên hãng lại tên của thư vụ nó hồi xưa nó tên là Pro lúc khởi đầu ba ba người đó là câu chuyện cho nên thưa hộ kinh nghiệm những cái hình hồn thật đó. tất cả các con họ thiên á, ra đời hay đạo cô đã mở mở được có bất cứ chuyện gì cứ nhắn tin hộ sẽ cho ý kiến cụ đã trên chiến trường cụ đi ra tòa với luật sư nhiều hơn các con còn cụ là luật sư luôn nữa cho nên có những cái mà chúng con không có hiểu về luật lệ thì khỏi phải tốn tiền cái vụ con sợ già ai cũng sợ già hết phải không sợ già không sợ bệnh thì sợ chứ sợ già còn gì phải sợ có thể chát không ở trong 350 à, à, giới của à, tỳ kheo ni á mà là là mấy người tu mình mà qua cái này nữa mình coi cái cõi này nó vô thường lắm tại vì mình là thật sự là vô thường mà mình là một giấc mộng dài một đời người đúng không thân này là vô thường mà mất mớ thì phải sợ chỉ sợ bệnh làm phiền thân nhân thôi cái ngoài em mình không sợ gì hết cái gì nó tới là tới phước nghiệp mình cứ nghĩ là mình có phước có nghiệp có cha có mẹ có phật nhưng mà mấy cái này á, ngoài cái sợ của mình khi đã ngoài cái tầm tay của mình thì mình đừng có cần phải lo không có cần phải giới luôn nữa cứ để nó tự nhiên có cha tính mẹ tính chư phật tính số chín không nghĩ vào tài sản của cha mẹ hay người khác không được lười biếng ở đây thưa bảo đảm tất cả con không có lười biếng cái là mình không nghĩ vào người khác thật sự mình là tị nạn qua đây hay là đi bỏ lãnh qua đây mình à, và có cuộc sống mình không phải là con chó cha hay là giàu có gì thì mình uh, mấy cái này là đa số mấy con không có bị cái này ở Việt Nam là bị xin ông qua cho lẹ hello đại ca khỏe không anh tự nhiên đi Mới là bỏ ghế, bỏ hai ghế này ra đây ngồi trên đó. Ừ. Đây con lấy hai ghế này đi chỗ khác. Để à, mời không kỳ thị phải hòa đồng với tất cả tôn giáo cái này quan trọng á người tôn giáo họ có cái luật là gì cái đạo của họ rất là tốt nhưng mà rất là thương khổ là vì họ chỉ muốn không có những người đi ra ngoài đạo để số lượng còn đạo của cha là đạo gốc mình không có nói là vô pháp kinh của phật giáo hay của thiên tâm giáo là phản chúa mình không có nói như vậy công giáo cứ vào một anh em Phật giáo cứ vào một chị em Hồi giáo cứ vào một tiểu muội đại khác mình không có kỳ thị mình càng phải học kinh Koran mình càng phải học kinh uh, à, cũ ước và tam ước để mình hiểu thôi nha à, đó là chúng xa trong đó kinh uh, tam ước cũ ước nó trái đất này thẳng mà xưa Phật nói trái đất này giống như cái đầu của ngài này mà tròn tròn dẹp dẹp á ừ chọc á ừ. rồi mình không có kỳ thị mình là cái gốc mình là cái thân cây cái thân cây tất cả nhân loại đạo trên thế gian đều là do cha ra hết không có đạo nào sai hết nhưng mà mình đang là cái gốc cây mình là một đại đạo trong tương lai một cái đạo thống nhất tất cả các đạo nếu mình kỳ thị mình sẽ không thống nhất được họ lúc nào cũng nên giữ cái cái lập trường đó chiếc thuyền lớn không bao giờ đụng chiếc xuồng con đụng là xuồng con nó chìm mình là thuyền lớn mình là đi thẳng từ cha từ mẹ từ thượng đế lập ra đạo này đức thầy lập qua lập đạo hòa hảo đức thầy lập đạo bửu sơn kỳ hương nhưng đức thầy cũng là do lệnh cha lập ra đạo thiên tâm ngài sẽ giải thích bên cao đài ngài phạm công tác ngài uh, gì lê minh chiêu ngô minh chiêu cũng tuân lệnh của cha nhưng bên đó hiện giờ chưa có giáo chủ đúng không chờ mắt thứ ba không chờ thiên nhãn đúng không nhưng mà cha chưa có một người ấn định xuống để mang sát phàm phải có sát phàm lập ra lịch sử giống như phật thích ca giống như chúa phải chịu đau chịu đớn hoặc phải đạp gai hợp với ăn à, rồi ăn của ngựa thì nó có cái lịch sử thì mới gọi là chánh đạo đạo thiên tâm hôm nay là đại đạo của cái thời đại hoàng kim của phật với lại thì mình phải hãnh diện cái đó thì cho nên mình không có kỳ thị mình kỳ thị là mình đẩy họ đi xa đó là tôi giải thích vậy mình học để mình hiểu chứ không phải mình học để mình theo tại vì mình đã siêu rồi bây giờ con qua con học hồi giáo kinh Koran họ đâu có nói là có nghiệp họ đâu có nói là thần hồn đi từ xác uh, ông uh, Saddam Hussein rồi đi qua thành uh, Putin đâu có đó nghe cái thần hồn có thể đi bất cứ quốc gia nào đầu thai bất cứ quốc gia nào nhưng mà những cái uh, kinh uh, từ đạo do thái nè là do ông gì ta quật vụ là liền không có nhớ tên thì với đạo hồi giáo đạo công giáo và đạo uh, cơ đốc giáo đều là một nguồn gốc một nguồn gốc ngày xưa có ông gì tử nhiên giờ có một chút xíu thì buồn nhớ là ở bên do thái ông chỉ là nằm mơ truyền tin thôi không có thật như cái vụ ngày hôm nay nữa mà lập cho ba cái đại đạo trên thế giới đó nghĩa là có một chút xíu gọi là linh thiêng thôi đó giống như ông Mohammed có một ngày ông nằm mơ ông thấy mấy vị thiên thần đi trên trời cái cái ông vô hàng cái ổng ổng người đầu tiên lập cái đạo người đệ tử đầu tiên là vợ ổng đó là hôm nay đạo hồi giáo khắp thế giới gì đó là rồi bên công giáo thì chúa 30 năm làm người không ai biết ngày lại ba năm cuối cùng hiền lành lành hiền hiền lành lành hiền chỉ là đưa tay kêu ta hiền lành lành hiền thôi chứ không có một cuốn kinh thiên tâm cũng cũng thời đó cũng không có cái dấu hiệu rồi ờ, cũng chẳng có cái gì hết hai cuốn kinh thời nay bên con giáo học là chúa bước tới chúa bước lui tới lui lui tới ngang dọc đó là lịch sử của ngài làm cái đó thì họ học tới ngày hôm nay họ không có như kiểu mình à, đọc thần chú lân nghiêm à, đọc bát nhã để mà sáng tâm à, đọc kinh chủng đề, thiên tâm có tam đại tạng kinh tam đại tạng kinh mấy con chỉ cần một trang của trong tam đại tạng kinh là thành phật rồi không cần nguyên một cái tàng kinh khác trong cái bài chính thiên thứ hai mẹ có nói tu theo di đà qua năm thời nay thầy làm sai cái kinh phật đã lưu truyền mấy trăm nghìn năm không có sai hôm nay chỉ, chỉ là biết cái gốc mình thờ thượng đế duy nhất tại vì ai cũng kêu ông trời ai cũng kêu ông trời thế gian này công giáo phật giáo và hảo giáo người không đạo cái gì cũng ôi trời ơi oh my god kêu cha có ngày thì hôm nay mình mang dấu hiệu của cha là dấu hiệu tiên tâm đó không có kỳ thị cái này bữa nào là số 11 không mê tín dị đoan không gia nhập đảng phái không hoạt động phi đạo đức không buồn ngãi thư án hôm nay ngày tận thế ma quỷ ngủ uh, ngủ hú nó vô nước việt nhiều nó làm bất cứ à, cái gì mà để đạt được cái lợi và cái mục đích của họ hết bùa này thầy kia thằng chú nọ con thấy tá lả trên mạng rồi ờ, đi về Việt Nam phải cẩn thận buồn nãy nhiều lắm mình dính vô đó là mình phạm á mình tránh đạo mình đọc lăng nghiêm đọc ờ, học chú cũng giống như mấy phật tử nhưng mà mình khác phật tử một chút mấy con có cắn mấy con giống như lính nơi bị siêu họ cũng như những bộ binh luôn nói thật bộ binh á, nghe đi để mà tự ảnh mình là nơi bị siêu tâm mình bao la hơn mình không có kỳ thị tôn giáo mình vẫn đọc kinh của đại thừa mình vẫn tuân giới luật mình còn khó hơn nữa 12 giới còn nghĩ ngũ giới của đạo Phật cái nào khó hơn đây nhưng mà mấy con có thể làm được bao nhiêu trong này hầu như làm được hết đúng không đâu có khó đâu đâu có cần phải bồ tát giới ban hai giới gì xì này nữa về đâu có cần uh, ba món trong bồ tát giới ai có ba cái đồng hồ rolex có cái thứ tư là phải cho không cho là hủy hết tất cả công đức tu hành ba giới đó con có làm được không hơi phi lý ha à bên 12 giới không có đó con có ba cái thì con đeo ba cái bốn cái là cũng dẫn của con không có không có không đẹp nhưng mà bên đạo phật á mà mấy đứa mấy người phật tử mà tu giỏi mà bồ tát giới đó là cái gì mà trên ba là phải cho còn mấy thầy thời nay đó nhiều khi mà ông có ba bồn mà muốn bốn bồn nữa đừng nói chi mà cho bớt con bồn giật đồ giật chắc thì khỏi nói mấy, mấy con nghĩ có giữ giới nổi không à, có hai ba chùa thì muốn ra bốn chùa bao nhiêu ơi đã là sai giới rồi đừng có tưởng là sư phụ không nói thì đụng chạm nói để mình có cái sự hiểu biết đó có ông làm cái ông hãy đây nè cũng có quá nhiều chùa luôn cái thầy nói sao thầy cứ uh, xin tiền xây chùa xin tiền xây chùa uh, sửa chùa à người ta mở bún bò quế thì phải ra tiền bún riêu và qua quán phở chứ nó đắt hàng mà ông nghĩ vậy giống như là quán ăn vậy đó chùa cũng như quán ăn vậy à, mở nhiều quán ra rồi đổ nhiều kiểu con nghĩ làm sao nhưng mà cái ownership cái thay đổi của cái chùa là con cũng ăn không phải tên của phật tử không phải tên của giáo hội đâu mà mỗi ngày mà đóng góp á mỗi đứa ba trăm trên cái bảng danh sách ờ, cửa nghe mà đóng xong thuê ốp thì nó không phải làm chỗ khác để để đóng tiếp thì cái này là trả ốp rồi dọc vô túi gọn rồi đúng không ừ. cái thế mà thì con nghĩ là bồ tát với ba ba nhà mà cho lên cái nhà thứ tư có cho không không có dám cho đâu Thế anh cái bộ thấy nó không có thực tế ừ. thứ 12 là cái cuối cùng nó con làm gì bận biểu cái nào cũng cần biết nó con thương cha là thượng đế thương mẹ là phật mẫu thì giúp sư phụ mỗi ngày ngồi thiền nửa tiếng đọc kinh á, thì nó hơi lâu nhưng mà tệ nhất á, con ngắt khúc chót là ba xá lại xã hói nó không có tới 5 phút nữa nhiều đó là chùa cũng vui nữa còn khi nào cái chùa con rảnh rỗi lắm á, thì mấy con đọc từ kinh điều mẫu xuống còn căn bản tệ nhất là cứ ba sáu lại sám hối nhắc xuống kinh cuối cùng chứ hộ có xuống tại nha nhưng mà thuộc phải nói để còn có cái sự ờ, option chứ càng quá ngày một tiếng mấy nó hơi hơi nhiều quá nghe à, thì cái hộ cho đó thành cứ là cứ ba lại sám hối thì hộ là vui rồi để mình mà thiền phải ngồi thiền mà thiền mình mới biết được con của mình hôm nay nó có là mong quốc nó có đi, nó có đi chơi nó có cúp cua không thằng chồng mình đi ra đường làm gì tại trong thiền nó tự nhiên cái linh tính của con á, phát hiện được á cái tâm con nó không bị rối loạn là cho đời sống của con á và đồng thời cũng là cho cha mẹ vui yên tâm và đồng thời mà thiền để mình biết bữa nay mình ra đường mình giao du mình làm gì ngày mai mình có ý định mở tiệm hay đóng tiệm hay là làm gì thì cũng là có lợi cho bản thân của gia đình một chút các con trước đó là cái cuối cùng rồi đó mỗi người có câu hỏi gì ông ngồi theo ông ông lũi vào cột đèn làm sao cho dương khí chứ không có khác à, tức là tới cái hạn rồi con đọc hết nó cũng tốt mình đâu có gì đâu nhưng mà con làm gì làm đừng có để cho mấy cái người à, bạn mà làm việc chung á thấy những cái hành động vui vui của con họ coi thường con dạ. vô đó họ không có tôn trọng dạ, mọi người không biết tu thấy mọi người biết tu lúc nào họ cũng sẽ coi thường người biết tu thì lúc đó họ chưa biết cái nhã họ còn cao họ nghĩ họ không phải đi nhưng mình biết tu mình nói họ điên còn họ nghĩ ngược lại mình đi trước hiểu không cho nên né cái đó rồi. Ừ. À, tự thiêu nếu nói vậy ngày xưa đệ tử Phật ngài đã đạt chính a la hán mướn đám người cho tiền họ đi giết họ đi giết uh, họ cho chắc tại vì họ đã ngồi thiền nhập định họ biết cõi trời sung sướng họ muốn quỷ xác thì phải tốn tiền thì mướn người giết thì từ đó đức phật mới lập ra cái luật là không có được hủy hoại thân xác còn mấy thầy mà tự thiêu ai tự thiêu đâu thời nay thề sư phụ chưa thấy ai tự thiêu hết á sư phụ có mấy ông sư huynh ở bên đức thầy đồng giang rồi à, ở bên uh, chùa của bà thượng thích như điển á mấy sư huynh chùa á hồi ở chùa phim minh nè năm hai lẻ mấy ông đưa ngón tay cái vật cũng lửa đốt đốt cái ông nào ông nãy chảy xuống một khúc mà thử coi á tức là so ghen với nhau ba bốn ông ngồi cái hộ co thấy mà cái nó cháy như cây đàn cày á mà cũng ngồi ngó ngó cản ngang ra cái cuối cùng ở đó nó chảy tới gần hết lắm à chịu nổi cũng phải đi bằng bỏ rồi cuối cùng giờ làm sao ông nào ông nấy mất lắm là con cái đó là cúng cúng dường cho phật còn nghĩa là đi tập vui à thì đến khi mỗi lần lập kinh á tới nó là lập á cũng không có ngón này lập nữa thôi trẻ qua mấy cái này nhiều rồi vậy nó mấy ông bữa nào kêu qua tao mấy ông rồi lấy bài nó